Kỳ Lan sẽ chơi những trầm thiên nhiên núi rừng, trầm zin và nó phải chất lượng bởi vì Kỳ Lan kiểm định, kiểm tra bằng kinh nghiệm của mình chơi và kinh nghiệm của hội trong nhóm Kỳ Lan Mastery cho nên là tất cả những trầm Kỳ Lan không làm những loại uh, không đủ tiêu chuẩn của một dòng sản phẩm cao cấp nói chung là trầm thì cũng có nhiều phân khúc phân khúc bình dân uh, trung bình cao cấp và siêu cao cấp đẳng cấp thì Kỳ Lăng sẽ chọn những sản phẩm siêu cao cấp, đẳng cấp để phục vụ cho đúng những cái gì thương hiệu Kỳ Lăng Luxury có từ xưa đến giờ và cụ thể ngày hôm nay Kỳ Lăng đang giới thiệu ờ, à, trầm thì có nhiều nhiều hình dạng tại vì ví dụ như trầm thiên nhiên zin thì nó sẽ nếu như mình không có chế tác thành những mẫu đẹp theo ý thì mình sẽ chọn những trầm thiên nhiên nó hình thù như thế này thì mỗi người sẽ có một cái nhận định về hình dáng khác nhau thích khác nhau